Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày này, dự án đường cao tốc Bắc Nam đang được quan tâm hơn bao giờ hết khi chính phủ yêu cầu 4 dự án thành phần phải thông xe kỹ thuật trong tháng 12 năm 2022 này. Bên cạnh đó là triển khai thêm 12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025. Vậy hiện tại, tiến độ các dự án thành phần của đường cao tốc Bắc Nam đã đến đâu? Liệu có về đích kịp tiến độ hay không?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 với tổng mức đầu tư hơn 97.660 tỷ đồng, được chia thành 11 dự án thành phần, gồm có 8 đoạn sử dụng vốn đầu tư công và 3 đoạn theo phương thức đầu tư đối tác công tư PPP. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 11 dự án thành phần, thì đoạn Cao Bồ Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình, kéo dài 15 km đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ đầu năm 2021. Còn lại 10 dự án đang triển khai trong đó 4 dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án Cam Lộ La Sơn dài 98 km, từ Cam Lộ của Quảng Trị nối với La Sơn Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc có hai làn xe, bề rộng nền đường là 12 m. Riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn, nền đường rộng 23 mét Giai đoạn hoàn chỉnh toàn tuyến có 4 làn xe. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2019, gồm có 11 gói thầu xây lắp. Hiện khối lượng dự án đã được thực hiện khoảng 96% giá trị hợp đồng. Tuyến đường dự kiến được khai thác vào cuối năm nay. Đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, dài 63 km,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 Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km h Giai đoạn hoàn chỉnh của dự án xây dựng theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 120 km h Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, tổng sản lượng thi công đến nay đạt là 4.878 tỷ đồng, tương đương với 69% giá trị xây lắp theo hợp đồng, chậm 1,5% so với kế hoạch. Dự án sẽ hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 12 năm 2022 này. Đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết, dài 100 km, được khởi công vào tháng 9 năm 2020. Có 4 gói thầu đều đang thi công với tổng khối lượng đạt khoảng 50%, chậm 2% so với kế hoạch. Dự án có quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 12 năm 2022. Thời gian qua, dự án bị chậm tiến độ do một số nguyên nhân như thiếu mỏ vật liệu, tăng giá nguyên vật liệu, mùa mưa tới sớm so với thường lệ. Giai đoạn đầu, một số nhà thầu chưa tập trung tài chính, thiết bị, vật tư, nhân lực để thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải đã đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng cam kết, thực hiện cắt chuyển khối lượng, bổ sung thầu phụ thi công, thay thế đơn vị yếu kém. Hiện nay trên công trường, các đơn vị đều tăng cường thi công xuyên ngày lễ để đẩy nhanh tiến độ, tận dụng thời tiết khô giáo để thi công các hạng mục còn lại, phần đấu thông tuyến vào cuối năm. Đoạn Phan Thiết Dầu Dày dài 99 km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Thuận là 47 km, còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án khởi công tháng 9 năm 2020, tổng vốn đầu tư là hơn 12.500 tỷ đồng, gồm có 4 gói thầu xây lắp, với tổng khối lượng đạt khoảng 60%. Đến nay, toàn tuyến cơ bản đã liền mạch, một số đoạn đã được thảm nhựa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Theo thiết kế, chiều rộng mặt đường là hơn 32 m quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h. Sáu dự án có kế hoạch hoàn thành trong 2 năm tới, gồm có cầu Mỹ Thuận 2, dài 6 km, khởi công vào tháng 3 năm 2020. Dự án có 5 gói thầu xây lắp, trong đó có một gói thầu đã hoàn thành, 4 gói thầu đang triển khai. Tổng khối lượng đạt khoảng 61%, dự kiến hoàn thành thi công cuối tháng 12 năm 2023. Đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43 km, ba gói thầu xây lắp đã đạt khối lượng khoảng 54% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,7% so với kế hoạch. Dự kiến hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 8 năm 2023. dự án Nghi Sơn Diễn Châu, dài 50 km, được khởi công vào tháng 7 năm 2021. Dự án có 4 gói thầu, tổng khối lượng đạt khoảng 50%, cơ bản đáp ứng tiến độ. Dự kiến hoàn thành xây lắp vào cuối tháng 7 năm 2023. Đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt dài 49 km, đầu tư theo hình thức PPP. Hiện tổng khối lượng mới đạt khoảng 15% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 7% so với kế hoạch. Dự kiến hoàn thành xây lắp trong tháng 5 năm 2024. Đoạn nhà tràng Cam Lâm, dài 49 km, cũng theo hình thức PPP Hiện tổng khối lượng đạt khoảng 48%, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Dự án dự kiến hoàn thành xây lắp trong tháng 9 năm 2023. Nhà đầu tư đã cam kết rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 78 km, đầu tư theo hình thức PPP. Hiện lũy kế tổng khối lượng đạt khoảng 27% tổng giá trị hợp đồng dự án, đang chậm khoảng 1,4% so với kế hoạch. Dự kiến dự án hoàn thành thi công trong tháng 3 năm 2024. Lý giải nguyên nhân một số dự án chưa đạt tiến độ yêu cầu, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng do thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu, tác động bởi bão lũ, thời tiết bất thường, dịch Covid-19, chậm trễ giải phóng mặt bằng. Một số nhà thầu chưa huy động kịp thời nhân lực, tài chính, máy móc để thi công bù khối lượng bị chậm. Với các dự án được đầu tư theo hình thức PPP bị chậm, Bộ đánh giá đây là hình thức đầu tư phức tạp. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu có sự thay đổi từ đấu thầu quốc tế sang đấu thầu trong nước. Quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng diễn ra trong thời điểm có nhiều thay đổi về quy định pháp luật, dẫn đến bị kéo dài. Một số dự án thành phần có công trình cầu, hầm xuyên núi có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. Để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập tổ công tác đặc biệt theo chỉ đạo của chính phủ nhằm đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các điểm nghẽn và xử lý nghiêm các chủ đầu tư Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài việc đôn đốc tiến độ các dự án thành phần cũ, tháng 12, ngành giao thông cũng sẽ khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 và nhà ga T3 thuộc Tân Sơn Nhất. Tổng vốn đầu tư là 147.000 tỷ đồng, các dự án thuộc khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị là 267 km, Quảng Ngãi, Nha Trang là 353 km và Cần Thơ, Cà Mau là 109 km. Hiện công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu đã hoàn thành. Về mặt bằng thực hiện dự án, các địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành đo đạc thực địa, kiểm kê tài sản trên đất, địa phương đã cho phê duyệt phương án bồi thường 1.700 hecta, đạt 28% diện tích cần thu hồi, giải ngân hơn 2.210 tỷ đồng, đạt 31% bố trí vốn năm 2022. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của 11 dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc Nam. Quả thật, với tiến độ này,